thì bầu cua nó cũng sẽ có bộ đồ chơi bầu cua nặng mặt ở đây thì khách đã đặt em làm nặng mặt và mặt bầu đây các bác nhìn này hột rất đẹp luôn đó đây. hột đẹp tem mới nha các bác nha và một nặng bầu này với tỷ lệ 73 một lát nữa khi mà em lắc ấy ạ thì cái mặt bầu nó sẽ quay xuống nhiều nhất với tỷ lệ 73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 10 chén nha các bác nha Em vừa nói là tỷ lệ 73 10 chén để xem là bầu nó quay xuống và cua nó ngửa lên mấy chén các bác nha Này. Cua này, một chén đúng không ạ? Cái ông này nó hơi to. Này, hai chén. Hai con cua luôn này. ba chén cua tiếp này bốn chén cua tiếp này chén này không có này bốn một bốn hai ở à đâu năm hai chứ cua này to đây cua tiếp 62 cua tiếp 72 cua tiếp 82 cua tiếp 92 cua tiếp 12 Đấy lắc 12 chén thì đến 10 chén là nó nặng mặt bầu xuống và mặt cua nó ngửa lên rồi đúng không ạ và các bác thấy cái độ hiệu quả của nó thì như nào ạ em thì em không dám khẳng định 100% nhưng mà em sẽ để cho các bác khi nào mà các bác trực tiếp chơi các bác sẽ tự cảm nhận và em sẽ làm nặng mặt theo yêu cầu của các bác ví dụ các bác muốn nặng nhiều em làm nặng nhiều mà nặng ít em sẽ làm nặng ít các bác nhá Ngoài tài ngoài bầu cua ra thì bên em cũng cung cấp tất cả những cái loại đồ chơi cờ bạc bịp mới nhất năm 2022 này. Các bác khi xem video nhớ ấn, ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất bên cơ sở Sơn Tài Xỉu bên em. Ngoài ra các bác có thể nhắn tin hoặc liên hệ vào số điện thoại trên màn hình. Các bạn Zalo để em tư vấn cho các bác những cái đồ chơi phù hợp với sân chơi của mình. Và video của em đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau.